xin dung Bết diệp nhẹ Thiên hùng yếm lùng chẳng nhẹ ủi Chuối nìn nhẹ ủi yếm chuáng chiên vừa đống Tuấn xì nìn con Mây bua ói lùng, Mấy bèng phim nhẹ lấy Xiếm giả bầu Ọ miền nhẹ lấy Đồng hài láo Hỏi chụp bằng phim nhé thỉnh mau nhé miền cháu của hàn Phật chuối và bầu tô nàn cháu của hàn Phật chuối nhé lời. ôi chủ diệu mau nhé cháu chùm khấu nhé miền. Thỉnh nên bua béo đút ọ miền nhé bùa đía. Nên bua mới hiếu và máy mèng bẹ. Nên bua yêm hoàng, yàng mình yàng tài. Bàm kên nhé còn đỗ chúng chủ đàn tống trình. Dìa con Mày bua xe tiền Mày bua yết chúng sầu Yầm hàng chìa qua tàu nhẹ tòn Ừm bà Mày bua ở sủ tài, hang bà miền nò Yà dạ kinh diện hang xuống chiên Bù đồng nhẹ yết tàu Ô thiên hùng à thôi mày tài xiếm lùng đĩa Hồi dụ màn cua bên mày nhẹ